nằm ruột đêm ấy không ngủ được mà dậy thì sớm quá <laughs> biết làm gì cho hết thời gian bác ơi cho này cái khoan này ra em cho bạn cờ dỗ tổ ấy quá Quan bắt ngủ đèn Trời ấm mưa đó là ở ngoài đất chìm vào quên lãng quên ta đi một tháng du đáng bao đam mê để vùi sâu chôn kín oh, hạnh phúc giao xưa tuyệt vời hạnh phúc mong anh xa rồi Đừng xe nát tim ba người lời Ta thầm mơ mỗi hôn em đồng đàn Ta thầm mơ sáng em thiêu xa. Có những đêm buồn ngồi trong bóng tối Cô đơn khúc đầu ăn năn sám hối sang mơ chưa đi đã mới ôi tháng năm tù đầy tháng năm khổ đau có những đêm dài người sao sáng sáng ta Nam biệt Giang Nhớ chiều nào ta bước chung đôi Mà giờ đây hai đứa hai đây Một người biệt biệt rõ sương Một người có còn thương nhớ như con thơ nhỏ bé dại khờ Chả bây giờ còn trong lao lý Em yêu ơi ta còn có chi Xin em hãy quay mặt bước đi Hãy xem ta như một giấc mơ buồn Trả cho em khúc quyền tình ca hay quá thế cơ mà thế cơ mà Thằng anh nhắn tin cho anh đấy Cô vợ cái, cái, cái này là mà gọi mà gọi đang tập để hát tặng vợ đấy <laughs> nhờ mày mày mày ông đi thầu quá. em yêu ơi đừng chờ ta nhé khi xuân tuổi đời đã hé mong chi ta ngày về xa lắm sẽ mỏi mòn chết trong đời chờ ta tìm vào quên lãng quên ta đi một tháng du đáng bao đam mê để vùi sâu chôn kín ôi hạnh phúc sâu xưa tuyệt vời ôi hạnh phúc mong manh xa rời như xe nát tim ta người đời ta thầm mơ môi hôn em nồng hơn. ta thầm mơ sáng em chiều xa. hay quá đi ơi có những đêm buồn ngồi trong bóng tối cô đơn khúc đờ ăn năn sám hối <laughs> những bước sang hồ chưa đi đã mỏi Tôi tháng năm tù đầy tháng năm khổ đau có những đêm dài ngồi sao sáng sát con sinh ra đời là trai hay gái con đang vui đùa hay đang trách mò hơn qua lòng thao tâm điệp ra nhớ chiều nào ta bước chung đôi mà giờ này hai đứa hai nơi một người biệt biệt gió sương một người có còn thương nhớ có đâu nhỏ bé dại khờ cha bây giờ nằm trong lao lý em yêu ơi ta còn có chi xin em hãy quay mặt bước đi hãy xem ta như một giấc mơ buồn ta cho em khúc tiền tình ta hãy xem ta như một giấc mơ buồn đã cho em khúc tiền tình xa vỗ tay bây giờ là phê hết rồi mọi người ạ <laughs> chọn đến bài phê bài gì lúc à, bài gì lúc bài gì cải rượu ngon bài gì bài gì ban đầu chọn bài gì chọn bài võ ngựa trên đồi cỏ non võ ngựa trên đồi cỏ non quang dũng trình bày biệt hiệu Dũng Tàu không tôi đi hát trước làm đời Hải Định có đâu không công công đấy nữa trên đôi của hai mic này đây đây đây đây đây cụ hai mic đúng nhạc rồi đúng nhạc rồi lấy này em đúng một lời đầu cho dân Đây là Thanh Hà là vợ Khải Định <laughs> Khải Định là Phạm Quý đấy Ê! đấy Không à, không lên à Ê! Ê! Đức Thầu bận ăn miếng quá mà Ê! Đây đây, anh hát đi, anh hát Cấm Ai chơi thế Quay đầu được Đâu, vẫn tiếp, tiếp. năm đợi chờ Về hết rồi, bấm nhầm Về hết rồi Đút đi <laughs> dễ à Hẹn hò chiếu trong tim Đấy đây nhậu nó phải hát thế này mà hay đúng, đúng không? Sài Gòn hay kiểu vậy Đây anh em Em dấu yêu ơi <laughs> Đang quay về người năm Hát mè lên hát chính công công nha sẽ đưa em Béo rồi Béo là béo Béo béo Béo béo mà Giấc mơ đời mười năm mười làm loài phải không không mười năm mười năm loài chiếu trong đôi tim đã chót tay trong <laughs> mèo mèo à mèo à đây anh em nghe này bắt đầu ca sĩ con chú này con chú, cũng tàu bóng ta ngã trên lưng hay quá người có nó gió hiếm thoáng hàng xanh ngoài kia là đồng hương thơm lúa mới bên lý che xanh là miếng hàng dừa và đấy là dòng sống ta tiếp tục cái này nó vẫn anh sẽ đưa em đưa em đi vẽ về lưới tắm tôi còn ai đời chờ nữa không em còn ai giận hờn nữa không em thôi hãy theo anh để lối ăn năn ta thoát cơn mê cùng dắt nhau về hay quá hay quá chúng ơi yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Đấy. Chống dịch, chống dịch. chống dịch, chống dịch. Đấy, của đá Ui Đấy như kiểu vừa nhậu quá này vui này ừ. Cái này nóng này em em đun 200 Nó nóng nóng Vừa đủ nóng Ta chót mang ngân Ta chót mang thân Vào đây câu